ở phần kiến thức ngoài các đơn vị đo diện tích mà cô trò chúng mình đã học rồi thì chúng mình còn có đơn vị đo diện tích đó là đơn vị đề ca mét vuông và hecto mét vuông. Bây giờ chúng ta tìm hiểu đề ca mét vuông trước nhé. Đơn vị đề ca mét vuông, muốn tìm hiểu đơn vị đề ca mét vuông thì các con cùng quan sát. Cô có đề ca mét vuông, một đề ca mét vuông thì viết là 1 DAM và số 2 ở trên chữ mét. Cô có một cái hình như sau, một hình vuông của cô. Hình vuông này có cạnh là 1 dm. Đây nhá, cạnh từ đây đến đây là 1 dm. Cạnh này cũng là 1 dm. Cái hình vuông mà có cạnh là 1 dm thì diện tích của nó là cả toàn bộ cái bề mặt vuông này. Diện tích của nó chính là 1 dk mét vuông. Cô nói rằng dk mét vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh dài 1 dk mét. Diện tích của cái hình vuông này có cạnh là 1 dk mét thì diện tích của nó chính là 1 dk mét vuông. Và dk mét vuông thì viết tắt là G A M và có số 2 ở trên chữ M. Đây chính là chữ đề ca mét vuông. Quan sát các con thấy hình vuông này, cô nói lại, cạnh của nó là 1 ca mét, một đề ca mét. Khi mà hình vuông có cạnh là 1 ca mét thì diện tích của cả cái hình vuông ấy là 1 ca mét vuông và đề ca mét vuông ta viết tắt là G, A, M và số 2 ở phía trên chữ M.